chúc phúc cho nên ngày hôm nay cùng với gia đình chúng ta tạ ơn Chúa cho gia đình ông Giuse và Đức Vượng và bà Teresa Trần Thị Phúc và chúng ta cầu khẩn cùng Chúa tiếp tục tuôn đổ những ơn này xuống trên ông bà như các con các cháu và gia đình và mỗi người chúng ta cũng cầu nguyện chung hôn nhân chung thủy khi vợ chồng biết tương kính lẫn nhau cùng sẻ sẻ chia niềm hạnh phúc khổ sở vẫn thương nhau dẫu đường đời vinh đục quan tâm nhau trong mọi nơi mọi lúc trao yêu thương qua ánh mắt nụ cười chăm sóc nhau khi trái gió trở trở lòng trung thực giúp tình yêu đồng thắm lời tình thầm ngọt ngào trong đêm vắng hay mù cô nổi hay mù cô nổi ấm áp trên môi câu cảm ơn lời xin lỗi thường thôi là chất liệu giúp tình yêu tồn tại khi vợ chồng cùng bên nhau mãi mãi là hôn nhân của người đã trưởng thành trưởng thành là không nhìn ngó loanh quanh biết hy sinh cho người mình đã chọn được chính thiên chúa đấng muôn đời muôn thuở đã dừng người đàn ông điền chân để sẵn sàng gắn bó với nàng cả hai lên một điều quan trọng là điều chủ chốt hạnh phúc hôn nhân là sự thủy chung vợ chồng bên nhau mãi mãi đến cùng bất phân ly khi chúa trời phối hợp cùng với cộng đoàn và gia đình xin được chúc mừng ngày kỷ niệm 40 năm hôn phối của ông bà Cùng với gia đình và cộng đoàn, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa và xin Chúa tiếp tục chúc phúc cho đời sống hôn nhân và gia đình của ông bà. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi gia đình, nhất là các gia đình trẻ ngày hôm nay luôn biết thủy chung yêu thương nhau suốt cuộc đời chư con cho con trở nên bé nhỏ để con dễ nghe tiếng chúa để con thấy chúa hiền diện trong hết mọi biến cố đời con xin cho con tình yêu thắm nồng để con sống trong niềm hy vọng biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung chi với lòng chung chi con an vui sau khiêm nhường dân thân trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời Hai Yeah.

Vâng, cha cùng toàn thể quý vị thân mến, cách đây 40 năm, chú rể Phạm Đức Phượng và cô dâu Trần Thị Phúc cũng đã nên vợ thành chồng và nhờ ngoan của Thiên Chúa sự gì Thiên Chúa đã kết hợp là người không được phân ly và để đến ngày hôm nay một lần nữa toàn thể quý cha cùng toàn thể quý vị đang hiện diện tại nơi đây để cùng chúc mừng cho cô chú mừng 40 năm hôn phối trong ngày hôm nay để tri ân tình cảm sâu sắc mà toàn thể quý vị ơn đến quý cha cùng toàn thể quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. À. Trong kính quý cha, kính thưa quý chức, quý ông bà thông gia, anh em, bạn bè thân thích xa gần vâng chỉ có thể là hồng ân cũng ngày này cách đây 40 năm về trước anh nông dân hiền lành du xe phạm đức phượng cùng cô thôn nữ sinh như nàng bạch tuyết teresa trần thịnh phúc hẹn ước cùng nhau cùng nhau quyết định rời vòng tay yêu thương ấm áp của cha mẹ để đính ước hôn nhân nắm tay dìu nhau bước lên chiếc thuyền tình yêu để đi trên dòng sông cuộc đời trong suốt cuộc hành trình đó khi trời trong xanh gió hiền hòa con thuyền cứ thế êm đềm trôi nhưng cũng có lúc sóng gió sóng xô gió đầy con thuyền trao đảo muốn lật nhào nhưng nhờ có tình thương che chở của thiên chúa Đến hôm nay, gia đình nhỏ bé chúng con vẫn được an toàn. Và hôm nay, nhân kỷ niệm 40 năm Hồng Ân Hôn Phối, nhờ sự quan tâm của cha chánh xứ, chúng con được đến trước bàn thờ Chúa, hiệp ý cùng linh mục chủ tế dâng những lời cảm tạ lên Thiên Chúa vì những ơn lành hồn xác người đã thương ban và cầu bình an cho gia đình. Quý cha, quý khách đã vì thương cho Phật hàm nhỏ bé của chúng con không quản ngại bớt chút thời gian đến để chung lời cầu nguyện cho gia đình chúng con. Chúng con tin tưởng chắc chắn rằng với những lời cầu nguyện thiết tha của quý vị, Thiên Chúa sẽ nhập lời và người sẽ tiếp tục đồng hành và nâng đỡ chúng con trên những chặng đường kế tiếp để con thuyền tình yêu của chúng con được cập đến bình an đến muôn đời con cảm tạ hồng ân suốt cuộc đời con ghi nhận tình thương hồng ân thiên chúa và tình thương của quý cha và quý vị đã dành cho gia đình chúng con kính chúc sức khỏe quý cha quý khách chúc quý vị một buổi tối vui vẻ và dùng bữa ngon miệng xin cảm ơn Vâng, xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị à, đã đón nhận lời cảm ơn chân tình sâu sắc và ngọt ngào không kém phần lãng mạn đến từ ông bà Giuse Teresa Phạm Đức Phượng trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý cha cùng toàn thể quý vị thân mến, thì ngay giờ đây con xin được thay lời cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời cha chánh sứ giáo sứ cùng tiến về sân khấu để thanh hóa bữa ăn trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. À. kính thưa quý chức, à, thưa tất cả các ông anh chị em và đặc biệt đặc biệt là thưa ông bà quản rất là thân mến. Nãy thấy ông bà quản à, dắt tay nhau đi từ dưới đi lên, à, rất là tình cảm, rất là hạnh phúc à, sau 40 năm dài. Con giật mình con nghĩ rằng là lúc con vừa mới ra đời thì là ông bà quản đã nên một trong đời sống hôn nhân. Năm nay con 40 tuổi mà ông bà quản đã gắn bó với nhau ở bên nhau nên một với nhau trong đời sống hôn nhân suốt 40 năm dài như vậy nó là một cái điều hết sức tuyệt vời trước hết chúng ta cùng vỗ một tràng máu tay thật lớn để chúc mừng cho ông bà về hồng ân của Chúa đã dành cho ông bà chắc chắn rằng trong suốt 40 năm cuộc đời gắn bó với nhau à, những tháng ngày nắng chắc chắn cũng có những ngày ngày mưa ngày bão tố như ngày hôm nay à, và nhất là trong cái thời điểm sau biến cố 75 thì đầy những cái gian nan đầy những cái khốn khó đầy những cái vất vả à, nhưng mà ông bà đã gắn bó với nhau và để duy trì được cái lời thề trước mặt Chúa sự chỉ tin Chúa đã liên kết là người không được phân ly cho đến ngày hôm nay sau 40 năm dài Quả đó là một cái điều hết sức à, chúng ta cùng dân lời tạ ơn Chúa với ông bà đồng thời cũng à, nhìn vào đời sống của ông bà như một bài học một mẫu gương cho tất cả các gia đình đặc biệt các gia đình trẻ ngày hôm nay à, trong suốt 40 năm đấy giữa cộng đoàn giáo sứ có sóng ông bà không chỉ đóng góp cái phần của mình vào công tác tông đồ bằng đời sống đạo đức mà còn những cái công việc như là ông bà quản rồi hiện thời bây giờ ờ, bà quản à, vẫn tham gia cao đoàn hiến mẫu và ông cơ à, ngày hôm nay à, cao đoàn hiến mẫu cũng như là rất là nhiều thành phần đã hiện diện bên ông bà để cùng với ông bà dâng lời tạ ơn Chúa và nhất là à, để cảm ơn ông bà về những cái sự cộng góp của ông bà giữa công đoàn giáo xứ trong suốt nhiều chục năm qua à, xin Chúa trả công cho ông bà và cầu chúc tình yêu của ông bà nó cứ mãi tiến triển và cứ mãi à, trọn vẹn như những tháng ngày đã qua xin một lần nữa chúng ta có một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ông bà và giờ đây chúng ta cùng xin Chúa thánh hóa của an của chúng ta ngày hôm nay nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen lạy cha chúng con ở trên trời chúng con nguyện danh cha cả sáng nước cha chỉ đến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 Vâng ạ, chúng con cũng xin chân thành cảm ơn cha và xin chúc quý cha cùng toàn thể quý vị có một buổi tối thật là ý nghĩa cùng với gia đình ông bà Du xe Phạm Đức Phượng trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, để cùng chúc mừng cho gia đình ông bà Du xe Teresa. Cơn cứ dối và con tim đã hôn trở lại, mọi niềm tin đã dâng so so

Jean Jacob của một sáng tác ca nhạc sĩ Đức Quy qua con tim đã vui trở lại tiếng nghe sau đây một giọng ca đến từ một cô gái trong gia đình rất là dễ thương à, xin được mời tiếng hát của nhung cùng tiếng sân khấu ạ à. và sau tiếng hát của nhung xin được mời anh chị hạnh cùng tiếng sân khấu với ca khúc chờ đợi